Kỳ lân Luxury trân trọng giới thiệu chiếc điện thoại Vertu Signature S Gold Quai được thiết kế bằng vàng nguyên chất, đính kim cương ống ánh và những vật liệu cao cấp, tính bảo mật cực cao được các quan chức cấp cao và giám đốc săn đón nói lên sự sang trọng, đẳng cấp của người sử dụng. Kỳ lân Luxury đẳng cấp sang trọng thượng lưu